Hello xin chào tất cả các bạn Hôm nay Hợi sẽ giới thiệu các bạn về sàn gỗ dòng Hamburg của Đức Đây trên tay mình đang cầm một là mẫu của Hamburg Đây là mẫu 02HH HB02 Thì cái dòng này bên mình là kích thước của nó là gồm chiều dài là 1m23 và chiều đây chiều rộng của nó là 14 hơn 14 phân 14,7 ờ, phân và chiều dày nó 12 ly hàng Humber này là dòng ờ, cốt nô bạn nhé cốt nô cốt thì bên mình nhập từ Đức về và sản xuất tại Việt Nam dòng này thì cũng chống cong vênh cong chóc mặt sàn và không bị ngập nước thấm nước ẩm mốc ngoài miền Bắc thường thường là vào mùa nồm là rất ẩm mốc nên là ờ, sàn nào chất lượng kém thì sẽ bị ẩm mốc ẩm mốc và bong chóc lên nhưng mà thằng này bên mình đã xử lý độ ẩm mốc không không sợ bị ngấm nước thì cái dòng bớt này bên mình có 8 màu đây mình giới thiệu các bạn từ màu 1 nhé đây đây là màu 02 đây, màu nâu nâu Đấy. còn đây là màu 03 màu này màu đuôi chuột các bạn nhìn đẹp không rất đẹp màu màu hiện đại khách ờ, bên mình ờ, đang lắp màu này rất nhiều vì nhìn nó sang và nhìn nó mới hiện đại Dạo này cũng chống thấm nước cong quanh ẩm mốc các bạn nhìn ngoài nhìn ngoài còn đẹp hơn ở trong ảnh video của mình ờ, nó hơi bị sáng nó không thật màu Đấy. đây màu đấy, màu này cũng đẹp màu này màu gỗ ấy màu gỗ đây là màu 04 HB04 màu này lắp lên cũng được cũng sang màu này thì những gia đình nào lắp phòng khách thì lắp phòng màu này cũng được vì nó không không nhìn nó không bẩn nữa bẩn ra thì nhìn không không rõ bẩn đây màu 01 màu vàng màu này màu cổ rồi Đấy, nhưng mà mình vẫn nhập về thì cũng có khách người ta vẫn cần màu cổ quê thường thường thường ở quê các tỉnh thành uh, Thái Bình nước là người ta vẫn lắp màu này nhiều vì nhìn có cổ cổ có người thích cổ tùy từng uh, sở thích của mỗi người Đấy. Mời mình thì đa dạng các loại màu để cho khách uh, có đủ các lựa chọn đây đây là màu óc chó màu óc chó màu này cũng màu hiện đại đẹp nó lên đẹp lắm cũng không sợ bẩn không sợ lộ vết bẩn Đấy. nhìn nó sáng bóng nhìn cái gỗ thật đây đây là màu lông chuột à, sáng nhé kia là màu chuột tối màu này đẹp màu hiện đại màu mới thị trường ờ, ít đa số là màu cổ nhiều màu cũ cũ đây màu mới lắp màu này lên rất đẹp đây màu 7 các bạn nhé trên trang web của bên mình là cũng có đầy đủ các màu các dòng các sàn thì các bạn à, muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể vào trang web bên mình trang web bên mình là uh, sàn gỗ đức phong.com đây là màu không à, không sáu màu vàng không thì các bạn gọi trực tiếp cho mình cũng được số điện thoại của mình 0888 2283 đây màu 08 màu sáng màu này lắp phòng khách nghe cũng phòng phòng chủ yếu là phòng ngủ phòng khách người ta lắp phòng màu tối tối vì một phòng khách thì thường là nó hay bẩn nhá màu này lắp phòng phòng ngủ cũng được cũng đẹp đấy thì cái kết cấu của một sàn gỗ hôm qua mình cũng giới thiệu cho mình rồi các bạn rồi nó gồm 8 gồm có 8, 8 ờ, chi tiết để lắp lên một sàn gỗ đây lắp thử cho các bạn hai cái bản nha lắp thử cho các bạn hai bản này nào nhìn nào quá khít hẻm nó rất khít không bị hở là nhìn thấy chưa hai màu này hai màu một sáng bạn nhé nằm góc vùng ngủ rất đẹp sáng ừ. vừa rồi mình đã giới thiệu các màu của dòng Humbert thì các bạn hoặc là người nhà người thân hoặc là bạn bè các bạn có nhu cầu về sàn gỗ thì liên hệ với mình qua trang web sàn gỗ đức com hoặc qua số điện thoại của mình 0888 222 83 Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chào các bạn à, Ờ, hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi các video bổ ích nữa mình sẽ làm nhiều video về sàn gỗ và các ờ, ờ, hoạt động cũng như là các mảng khác thì mong các bạn sẽ ủng hộ cho kênh của mình phát triển xin chào và hẹn gặp các bạn nhé